mv mới của một người anh của mình đó chính là anh khởi vinh các bạn ạ à. thì à, anh khởi vinh vừa mới hợp tác cùng với hero team bọn mình để làm ra một cái gọi là mv gọi là marvel gọi là bạc tỷ tiền tỷ nha các bạn cho nên là hôm nay mình sẽ reaction nhưng ờ.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 các bạn ơi thì chúng ta cùng nhau reaction nha <clears throat> Rồi, vô thôi. À, thì à, đầu tiên vô thì các bạn có thể thấy rằng là đang để rằng là Hero Team và à, Khởi Vinh Entertainment đó là sự kết hợp, sự hợp tác giữa hai bên này, Ok rồi, cùng nhau xem nhé. Ôi ôi ôi ôi ôi trời trời trời trời trời trời ơi trời ơi cái gì vậy trời giật hết cả mình ôi các bạn ơi vừa mới vô làm cái thùng cái thôi trời the heo giật khách mình luôn bạn ơi trời ơi thái nồi mấy ông có thể nào mà edit uh, bình thường xí đôn có bạn nào vừa vô đoạn này bị giật mình giống như mình không chứ mình vừa vô mình bị giật mình luôn anh em đau hết cái tim hết cả hồn mà mấy người này edit gì đâu kỳ cục à oh. chúc mày về à Đức Vu Quy Ôi, Mấy bạn à Mấy bạn có cảm thấy giống mình không Khi mà vào trong cái teaser một này nè Mình cảm giác như cái MV sắp tới này Sẽ là một MV kinh dị vậy các bạn ơi Mấy bạn có nghĩ rằng đây là một MV kinh dị không? Mấy bạn đừng quên bình luận cho mình biết nha Ok, thì à, mình sẽ bật mí luôn Thì MV này sẽ là một MV gọi là cũng có hơi hơi gọi là hướng gọi là kinh dị xíu các bạn ạ à. Đó, ok Kinh dị ở chỗ nào? Kinh dị ở chỗ này nè các bạn Cái chỗ mà đùng cái bà Sammy bà bị ngã xuống nè Hả? nhìn y hệt như là bị tai nạn hay gì các bạn trời ơi, nhìn ghê thật sự nhìn thấy thương quá ừ, ok thì bây giờ mình sẽ thử phân tích cái đoạn này cho các bạn xem thử nha để coi coi có bạn nào gọi là nghĩ giống như mình không nha nếu như mà mình không phải là một cái người đóng trong cái mp này mà mình không biết cái kịch bản á thì mình sẽ nghĩ như thế này nè không biết các bạn nào nghĩ giống mình không nha đó chính là đầu tiên nè sammy ờ, vừa vô teaser mình đã thấy được một cái cảnh là sammy đã bị ngã vô trong một cái thanh sắt đó đặt đầu trong một cái thanh sắt đó là biết là đang gặp tai nạn các bạn ơi bị gặp tai nạn đập vô đầu vô trong thanh thanh sắt nè sau đó là sammy ngất đi đó ngất đi có nghĩa là sao bây giờ ngất đi chỉ có hai cái thôi một là xỉu hai là chết luôn đó nói chung là mấy, mấy mình cá chắc mấy bạn sẽ cùng nghĩ như vậy đúng không đó thì sau đó bạn thấy đây chính là một cái cảnh gọi là trời gọi là buổi tối và có âm mây mù rồi mặt trăng được cái kiểu chúng ta sẽ nghĩ đến một cái cảnh là buổi tối gọi là u ám bạn hiểu không đó sau đó là Kairon sẽ xuất hiện sau đó là Sammy tại sao Sammy lại đứng ở đây tại sao Sammy lại đứng ở đây đoạn đầu rõ ràng chúng ta đã thấy rằng Sammy đã bị đập đầu vô trong một cái thanh sắt sau đó đoạn sau tự nhiên lại thấy Sammy đứng ở chỗ này Vậy có thể đây chính là gì? Đây chính là hồn ma bạn ơi Đây chính là hồn ma của Sammy đã quay trở về Các bạn nào nghĩ giống mình không? Mình cá chắc có nhiều bạn nghĩ vậy lắm đúng không? Ok Thì à, sau đó thì uh, à, Kyron thì không hề biết rằng là Sammy đã bị gọi là tai nạn đó và Kyron cứ nghĩ đây chính là người sau đó là từ từ cái người tên là gì tên là Trúc hả ô oh, Sammy ở trong cái MV này đóng vai là Trúc mấy bạn ạ à. à. Đó Bùm Rồi Đấy Có ai nghĩ giống mình không Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng là Sammy gặp tai nạn Sau đó Sammy hiện hồn về để gọi là ấm, ờ, Gọi là các thành viên của Hero Team <laughs> <laughs> Chắc chắn có nhiều bạn nghĩ vậy đúng không Nhưng mà các bạn hãy cùng nhau đón xem MV chiều nay xem như thế nào nha Ok Một tí nữa là có MV đó Bạn nhớ xem để để coi, coi ờ, mấy bạn có đoán đúng không nha Ok rồi Chúng ta cùng nhau đến với teaser số 2 nào Let's go Ok thì uh, teaser số 2 thì được đăng ở trên kênh của anh Mr. Dịch các bạn ạ à. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua teaser Sau đó mình sẽ phân tích cho các bạn xem nha Ok Rồi Vô nào Ui Dịch hot boy thế wow. đã xuất hiện Ôi trời sao Phong đẹp trai thế Bước vui Đó mấy bạn thấy teaser số 2 coi nó cũng gọi là cuốn vải nồi các bạn ơi Đây ok bây giờ mình sẽ ngồi phân tích cho thử vài đoạn cho các bạn nghe nha Chúng ta có thể thấy rằng là anh Dịch đang bước ra từ một cái xe hơi các bạn ơi Từ một cái xe hơi rất là đáng rất là đắt tiền Mình chắc chắn xe hơi này cũng ít nhất gọi là 4 tỷ bạn ạ. À. Đó. Mr. Dịch gọi là một chàng trai gọi là bad boy bạn ạ. À. Đó. Ôi. Nhìn ngầu quá nha. Và tiếp theo là một nhân vật thứ hai đã xuất hiện bạn ạ, à. đó chính là mèo Simmy đó. Thì mèo Simmy uh, trong đây đóng vai là một cô bé ở dưới quê rất là gọi là đáng yêu đấy. Ok. Nội cười thấy không Được anh dịch tặng hoa cái cười liền Trời ơi Bum Ui Đoạn đầu à mấy bạn coi nè Đoạn đầu thì mèo Simi đang được tặng hoa mèo Simi rất là vui Mèo Simi nở một nụ cười à, Rất là tươi hiểu không Sau đó tự nhiên đến đoạn sau Đến đoạn sau lại là cái cảnh mèo Simi tát thôi cái này là tát ai ta Có hai người dân Một là tát anh dịch hai là tag Kyron đó nhưng mà mình mấy bạn nghĩ rằng tag ai thì bạn đừng quên bình luận lại bên dưới nha mình đang nghĩ rằng là tag anh dịch các bạn ơi các bạn nghĩ là tag ai các bạn hãy bình luận ở cho mình biết nha bùm Ui cảnh này là cảnh anh dịch bị đấm mấy bạn ơi à, Để tua để tua mình tua lại cái Đấm nè Tua lại Đấm nè Đó ờ, mình sẽ tua đi tua lại Tua đi tua lại đoạn đoạn này để coi anh dịch bị đấm mấy bạn ơi Đó ờ, và cảnh này là Phong xuất hiện đỡ anh dịch các bạn ạ à. anh dịch bị đấm ngã sau đó phong xuất hiện đỡ anh dịch đó thấy không phong lúc nào cũng thương dịch hết bởi vậy mới nói tặng hoa cho phong đi không tặng tặng hoa cho simi làm gì thấy chưa à, đấm nè đó ờ, phong nhào vô đỡ thấy không đó mấy bạn coi xong cái đoạn này các bạn có nghĩ gì không thì bây giờ mình sẽ thử phân tích thử cho các bạn xem nha đó ok bắt đầu đến gọi là thám tử rừng danh phong cận phân tích cho các bạn nghe nè đầu tiên khi mà vào trong mv này ôm ờ, nhầm vào trong cái teaser này các bạn thấy anh dịch bước từ cái xe hơi có nghĩa anh dịch là một công tử nhà giàu một bát boy chính hiệu đó nhìn cái tóc là thấy bát boy rồi sau đó là anh Dịch vô đây tặng hoa cho mèo Simmy Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh Dịch đang tỏ tình với mèo Simmy các bạn ơi Nhưng mà ừ. cái này là tỏ tình ở trong phim thôi nha các bạn nha Cái này chỉ là MV thôi, tỏ tình ở trong MV thôi Chứ không phải ở ngoài đời thật là chỉ là anh em bình thường nha các bạn nha Mấy bạn, ờ, có nhiều bạn có comment gọi là tội nghiệp anh Kairon quá <laughs> Tội nghiệp anh Kairon quá, anh Kairon gọi là Chị ờ, ta, à, chị Simmy gọi là phản bội Kairon cái kiểu Nhưng mà không phải nha các bạn nha Cái này chỉ là đang đóng MV thôi ba Ba là mấy ghê quá à Ok, thì uh, vô nè, thấy là là mèo Simi đã được anh Dịch tặng hoa đó. Rồi có nghĩa là hai người này đã thích nhau rồi đó. Xong đoạn cuối chúng ta thấy được là mèo Simi đang tán một ai đó thì hồi nãy mình đã nói rồi có thể là tán anh Dịch. Có nghĩa là trong MV này có thể Dịch đã phản bội Simi, Dịch đã phản bội Simi. Đó bị quấn? Và chàng trai này là ai? Chàng trai này là ai? Mấy bạn hãy xem chàng, cái chàng trai mà hồi nãy gọi là đấm anh dịch là ai đây đây chàng trai này là ai cái chàng trai đang mặc áo bảo, bảo bảo vệ này là ai mà tại sao là quấn anh dịch thì theo như nếu như nếu như mấy bạn ờ, gọi là người không người người xem á thì mấy bạn sẽ nghĩ rằng là đây sẽ là một chàng trai thích Simmy sau đó là quấn anh dịch để bảo vệ Simmy đúng không đúng không mấy bạn hãy thử xem mv để các bạn sẽ biết còn bây giờ mình cũng không biết phải nói gì cho mấy bạn hiểu nữa ok đó đấm nè Đấy. ok và tại sao tại sao anh ta hồi nãy mới đấm anh dịch xong tự nhiên đoạn này lại bị ờ, nằm một đống vậy thì chúng ta đặt cả hai nghi vấn một là bị anh dịch đánh hai là bị phong đánh đó bạn thấy không thấy không rồi, ai biểu đánh anh dịch chi xong bị phong đánh lại thấy không đó nè mày hả mày dám quýnh anh tao đó té đóng luôn rồi đó là sammy hoảng hốt <gasps> càng xem mấy cái teaser lại càng thấy mv gọi là hút cuốn hút hơn các bạn hiểu không đó bởi cho nên là đừng quên hãy qua bên mv để xem thử mv nha các bạn nha ok rồi bây giờ chúng ta đến với teaser số 3 nào Ok, thì uh, teaser số 3 thì được đăng ở bên kênh của anh Zero Official các bạn ạ. À. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái cái teaser này sau đó chúng ta sẽ uh, reaction nha. Ok, vô. <gasps> À quên từ từ, để mình mở tiếng to lên quên mất. lại bên đời năm xưa giờ chẳng còn ai ngồi trong kỷ niệm mênh mông để mãi bên bờ sông từng trao nhau yêu thương nay em lại bước theo chồng để lại nơi này chỉ mãi mình tôi chờ mong yêu một người như thế xem người ta là ưu tiên xây một lần để biết mình chỉ là sự lựa chọn con tim này đã hóa đá chỉ còn lại chút ưu phi xin đừng đem đi hết tất cả để con tim này phải héo mòn à, ôi vừa vô là đã thấy rồi là hay rồi các bạn ơi nói đến gọi là rap thì trong team hero team không ai rap là anh rô đã cả bởi vì anh rô là một người gọi là rap rap khá là có skill khá là đỉnh cao các bạn ạ à. đó trong hero team là không có ai rap bằng anh siro hết á ấy ok vậy cho nên là có thể nói là đoạn teaser này có đoạn rap của anh rô vừa, vừa vô hay là đã thấy hay rồi đấy ok rồi chúng ta cùng nhau phân tích từng đoạn nha à, vô nào <gasps> <gasps> <gasps> thì vừa mới video thôi là mình đã để ý đến đoạn này rồi chắc chắn có nhiều bạn ở bên dưới comment sẽ comment rằng là ứ tội nghiệp anh cay quá cái này cái nọ nhưng thật ra cái này chỉ là hôn giả thôi bạn ơi bạn đừng lo nha cái này chỉ là hôn giả thôi hôn giả có nghĩa là sao có nghĩa chẳng hạn như thế này đi à, để mình kiếm coi à đây có con gấu bông nè đây chẳng hạn đây là um, đây là đóng vai là simi đi các bạn nha còn um, à, hơi... Simi chắc tí nữa Sam coi giết mình quá à đây đây chính là Sammy nhá bạn nha chẳng hạn như bé bé gấu bông này chính là Sammy đi đó rồi à, cái cảnh hôn là hôn giả là hôn như thế nào có nghĩa là như thế này nữa bạn có nghĩa là hôn như thế này bình thường hôn thật là hôn như thế nào hôn thật là như đó như vậy là hôn thật hiểu không còn hôn giả là sao có nghĩa là sẽ như thế này nè đó hôn xa xa đó nó có một cái khoảng cách các bạn ạ à. đó nó xa xa vậy các bạn hiểu không đó và khi mà quay về cái hướng này mấy bạn sẽ tưởng là hôn thật đó bạn nhìn tưởng là hôn thật đúng không nhưng thật ra là do mình hôn xa đó cái này là hôn xa nha các bạn nha chứ phải là hôn dính dính vô mặt đâu nha cho nên cái này là chỉ là cái này chỉ là nghệ thuật biểu diễn các bạn hiểu không ừ. hôn giả đi năm xưa giờ chẳng còn ai ngồi trong kỷ niệm mênh mông để mãi bên bờ sông từng cho nhau yêu thương nay em ôi, ôi mấy bạn ơi mấy bạn coi cái chỗ này các bạn để ý gì không hình như là có nước nên có có có nước ở trong cái con thuyền thì phải hình như là có có có có nước ở trong cái thuyền thì phải bạn ơi có khi nào thì <laughs> nó chìm thuyền luôn ta khi nào đang ngồi rap đang kiểu sung sung yeah yeah come on sao tí nữa thấy nó chìm luôn cái thuyền xuống không trời hôm nay em lại bước theo chồng để lại nơi này chỉ mấy mình tôi chờ mong yêu một người như thế xem người ta là ưu tiên xây một lần để biết mình chỉ là sự lựa chọn con tim này đã hóa đá chỉ còn lại chút ưu phi xin đừng đem đi hết tất cả để con tim này phải héo mòn yeah ôi trời bạn ơi cái đoạn rô rap nghe hay thật sự thời rô há rô rô rô rap cực kỳ hay luôn các bạn ơi trời ơi trời nhưng mà trong cái này mình thấy rằng là rô để tóc nhìn hơi già nha nhìn hơi già nha hình như tóc này kiểu vuốt lên giống như các tóc ở à, à, mấy tiệm cắt cắt mấy à, ok từ từ đàn này bỏ nha đàn này bỏ nha lại một hai ba vô cái tóc này của rô nhìn có vẻ hơi già dặn bạn ơi nhìn giống chú bảy các bạn nhìn giống chú bảy à, lần trước thì là đội đội tóc giả còn bây giờ thì là vuốt tóc lên y hệt như chú bảy vậy à. ai ngồi trong cũng đi mênh mông để mãi bên bờ sông tình trong nhau yêu thương bước theo chồng để lại nơi này chỉ mấy mình tôi chờ mong yêu một người như thế xem người ta là ưu tiên xây một lần để biết mình chỉ là sự lựa chọn con tim này đã hóa đá chỉ còn lại chút ưu phi xin đừng đem đi hết tất cả để con tim này phải héo mòn yeah. Ờ. <laughs> thì à, nói thật là cái teaser số 3 này không có cái gì để reaction cả bạn ạ à. tại sao bởi vì chỉ có uh, phải nói là khi chúng ta xem teaser chúng ta chỉ biết ngồi nghe thôi Road rap hay quá trên chỉ biết ngồi nghe thôi chứ không có gì để reaction cả còn các bạn thì sao mấy bạn thấy trong ba cái teaser này mấy bạn gọi là kết hợp ba cái teaser lại với nhau mấy bạn có cảm thấy rằng mấy bạn có có nghĩ ra được kịch bản của cái mv này chưa còn nếu bạn nào chưa nghĩ ra được thì nhớ chiều nay lúc 8 giờ tối ngày uh, à, 10, ngày 5 tháng 12 sẽ là ngày mà bọn mình ra MV chính là chính là chiều nay luôn nè bạn, chiều nay luôn nè lúc 8 giờ nha mấy bạn hãy qua bên kênh của anh Khởi Vinh Official Mình sẽ để link ở bên dưới phần bình luận nha bạn nha Để bạn hãy cùng qua bên đó và xem MV Marvel tiền tỷ của Hero Team sẽ như thế nào ừ, Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau Đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe, like, share, ủng hộ cho kênh youtube của mình nha bạn nha Bye bye, yêu anh em phải đôi, tạm biệt